Alo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng xoay kèo nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như những mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo và đầu tư. Thì ngày hôm qua chúng ta có trận đấu giữa Việt Nam và Lào. Thì ở trong trận đấu này thì à, Việt Nam đã thắng Lào với tỷ số 2-0 thì thật sự chúc mừng với đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà rất là đáng tiếc ở trong trận đấu này thì mình đã đưa ra mã kèo là Việt Nam chấp và hai trái rưỡi thì à, đã thua kèo cho Á ở trong trận đấu này. Nhưng mà bù lại ở trong nhóm của mình nhóm của Việt Dũng thì anh em có thể thấy ngày hôm qua mình đã đưa ra cho anh em uh, những cái mã kèo ở ba trận đấu như là Inter đối đầu với Lazio, uh, à, Cadiz đối đầu với Valencia và Newcastle đối đầu với Southampton thì anh em có thể thấy ở từng má kèo một như là Inter chấp 0.75 full time và xỉu góc 9.5 thì trận đấu này đã rất là lực rỡ với uh, Inter Milan khi mà tỷ số của trận đấu là 3-1 nghiêng về phía Inter Milan và cùng với đó là trong trận đấu này chỉ có 5 góc mà thôi cho nên đã hút chọn hai má kèo đó là Inter Milan chấp 0.75 cùng với đó là xỉu góc 9.5 còn ở má kèo Cadiz đối đầu với Valencia thì mình đưa ra má kèo là Cadiz cộng 0.25 và tài 2 hòa thì ở trong trận đấu này cũng đã hút chọn hai má kèo này khi mà uh, Cadiz đã thắng với tỷ số là 2-1 cùng với đó là có tổng số là bàn thắng là 3 3 bàn thắng ở trong trận đấu này nên đã hút được chọn má kèo tài hai hỏa trong trận đấu này luôn. Còn về uh, má kèo cuối cùng đó là má kèo của trận uh, Newcastle đối đầu với Southampton thì ở trong má kèo này mình chỉ đưa ra một má kèo binh mà thôi. Anh em có thể thấy là mình đã chát là binh kèo tài 2.5 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này là sẽ có uh, tổng cộng là 4 bàn thắng cho nên ở trong má kèo tài binh này là một má kèo sáng và rất là rực rỡ ở trong ngày hôm qua thì Dũng xin chúc mừng những em trong nhóm cùng với những anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng Dũng trong cái thời gian qua. Vậy nên anh em nào mà còn chưa có một nhóm chơi cũng như là một người quân sư có thể đưa anh em về bờ thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng Dũng chơi kèo cũng như là số Zalo đang hiện ở góc dưới của màn hình để Dũng có thể đưa anh em vô nhóm và đưa ra những cái má kèo chắc ăn nhất để anh em có thể uh, tham gia và đầu tư để về bờ. Thì cái nhóm của Dũng là hoàn toàn miễn phí chứ không thu bất kỳ đồng phí đồng lộc nào từ anh em nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm và tham gia ở trong cái nhóm ờ, của Việt Dũng và cùng với đó là Dũng sẽ giúp và hỗ trợ đưa ra những cái má kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia vào bề bờ ở trong những cái trận đấu bóng đá sắp tới còn đến với video ngày hôm nay thì Dũng sẽ nhận định sớm cho anh em một trận đấu ở trong khuôn khổ La Liga thì đó là trận đấu giữa Barcelona đối đầu với Osasuna. Thì như anh em có thể thấy thì ờ, trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 0 ờ, giờ 30 của ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 và được diễn ra trong khuôn khổ vòng 33 của giải đấu La Liga. Thì liệu rằng ở trong trận đấu này thì Barcelona có thể uh, giành được 3 điểm ở trong trận đấu này khi mà đối đầu với uh, Osasuna hay không và có thể nâng được cái à, uh, điểm số của mình ở trên bảng xếp hạng hay không? Thì mời anh em đến với video nhận định hôm nay của Dũng. Và cùng với đó anh em đang xem video của Dũng thì uh, yêu quý hãy để lại cho Dũng một lượt like cùng một lượt đăng ký kênh để Dũng có thể có thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em có thể xem và tham khảo. Thì trước khi mà bước vào và đưa ra những cái nhận định cũng như là những thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em cùng mình xem qua tỷ lệ nhà cái đưa ra cho trận đấu ngày hôm nay. Thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp lên tới là 1.75 cho Barcelona. Khi mà bỏ một vào Barcelona thì sẽ được 0.86 ờ, và bỏ một vào Osasuna sẽ ăn được 1.06 và hiện tại thì anh em có thể thấy là kèo tài xỉu đang được niêm yết ở mức uh, ờ, 2.75 một mức khá là cao và cùng với đó là khi mà bỏ một vào kèo tài sẽ ăn được 0.83 và bỏ một vào kèo xỉu sẽ ăn được không à, xin lỗi em là 1.07 thì hiện tại ở trên trang thì đang có một số ờ, kèo sớm như là kèo cược chấp hiệp 1 được niêm yết ở mức Barcelona chấp 0.75 và kèo tài xỉu hiệp 1 được niêm yết ở mức 1.25 và trên trang hiện tại thì sẽ có một số kèo sớm như là kèo tỷ số chính xác này, ờ, rồi ờ, kèo tổng số bàn thắng này, ờ, bàn thắng đầu cuối, đội thắng ngược dòng dưới sạch lưới tỷ số cách biệt và cùng với đó là sẽ có kèo góc và kèo thẻ thì hai kèo đó thì đến gần cái giờ mà trận đấu được diễn ra thì nhà cái sẽ đưa ra những cái mã kèo đó để cho anh em có thể chơi và uh, đầu tư ở trong cái hai má kèo ngon ăn đó thì hiện tại thì chúng ta chỉ có một số má kèo sớm như là kèo cực chấp và kèo tài xỉu mà thôi và anh em nào mà hiện tại còn đang chơi qua thầu qua cò chưa có một trang chơi riêng cho mình để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau và cùng với đó mà chơi qua thầu qua cò anh em còn mất rất là nhiều tiền lai tiền phí ví dụ như ở kèo à, Barcelona này anh em à, kết thằng ở Osasuna anh em chơi trên trang thì bỏ một sẽ ăn được ở 1.06 nhưng mà anh em chơi ngoài thầu ngoài cò nó sẽ chỉ cho anh em ăn là khoảng từ 0.85 à, đến 0.9 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em vậy nên mình khuyến khích anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò thì hãy có cho mình một trang chơi riêng và cùng với đó là một nhóm chơi riêng để em có thể uh, có những mã kèo ngon ăn và đầu tư còn đến với trận đấu ngày hôm nay thì uh, anh em có thể thấy là từ trước tới nay hai đội bóng đối đầu với nhau đã có khoảng là 41 lần nhưng mà về cái lịch sử đối đầu thì hoàn toàn là ủng hộ về phần sân của Barcelona khi mà đội bóng này có lên tới là 25 chiến thắng và chỉ để thua 6 và có tới là 10 trận hòa còn về uh, đánh giá về cái phong độ hiện tại của hai đội bóng thì anh em có thể thấy là về phần sân của Barcelona được đánh giá thấp hơn một chút so với phần sân của Osasuna trong những cái trận đấu gần đây. Khi mà trong 6 trận đấu gần đây nhất của phần sân Barcelona thì đội bóng này chỉ có cho mình là hai chiến thắng và có hai trận hòa và hai trận thua. Còn về phần sân của Osasuna thì uh, đội bóng này có là 3 chiến thắng, hai trận thua và chỉ để hòa một trận mà thôi thì với cái phong độ hiện tại như vậy và cái lịch sử đối đầu là như thế thì anh em cùng mình xem qua ở ờ, hiện tại hai đội bóng đang đứng ở vị trí thứ bao nhiêu ở trên cái bảng xếp hạng thì có thể thấy về phần sân của Barcelona thì ờ, vẫn đang đứng chiếm trệ ở vị trí thứ nhất sau khi mà trải qua 32 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình lên tới là 79 điểm. Còn cách với nhóm bám đuổi như là Real Madrid và Atlético Madrid lên tới là khoảng 11 và 12 điểm. Thì ờ, hiện tại là sau khi mà trải qua 32 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 25 chiến thắng 4 trận hòa và chỉ để thua 3 trận mà thôi. Còn về hiệu số bàn thắng thì anh em có thể thấy là đội bóng này có lên tới là 59 bàn thắng và chỉ đồng để bị thủng lưới là 11 bàn mà thôi. Còn về phần sân của Osasuna thì hiện tại đội bóng này cũng đang có cho mình ở vị trí an toàn khi mà đứng ở vị trí thứ 8. Sau khi mà cũng trải qua 32 vòng đấu thì đội bóng này đang có cho mình là 44 điểm, đang à, cách với vị trí thứ 6 là Real Madrid là khoảng vào 5 điểm thì hiện tại à, trải qua mà 32 vòng đấu thì đội bóng này cũng đang có cho mình là 12 trận chiến thắng, 8 trận hòa và 12 trận thua. Còn về hiệu số bàn thắng và bàn thua thì có thể thấy đội bóng này đang có cho mình là 29 bàn thắng và để thủng lưới lên tới là 34 bàn. Với cái bảng xếp hạng là như vậy thì anh em cùng mình xem qua những cái trận thi đấu gần đây của hai đội bóng khi mà thi đấu ở trên đấu trường Liga thì có thể thấy về phần sân của đội chủ nhà Barcelona thì đang có cho mình là hai trận thua và hai trận hòa và lên tới là 6 trận thắng trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội bóng này. Còn về phần sân phía bên kia chiến tuyến đó là Osasuna thì đội bóng này đang có cho mình là 3 trận thắng, 4 trận hòa và 4 trận thua. Thì như anh em có thể thấy là về phần sân của đội chủ nhà uh, Barcelona thì đang có cho mình là một chiến thắng uh, ờ, chiếm trệ trước uh, Real Betis khi mà thi đấu lượt trận ngày 30 tháng 4 với tỷ số lên tới là 4-0 thì ở trong cái trận đấu này anh em có thể thấy là khi ờ, ngay ở hiệp 1 mà thôi thì đội ờ, bóng đội chủ nhà của Barcelona đã ghi lên tới là ba bàn vào lưới của Real Madrid và sang hiệp 2 thì đội bóng này đang có cho mình thêm một bàn thắng ở phút thứ 82 và ở trong trận đối đầu với Real Betis thì nhà cái đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 cho Barcelona và Barcelona đã thắng được kèo châu Á ở trong trận đấu này. Còn về à, phạt góc và thẻ trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là trận đấu này cũng có khá là nhiều góc khi mà có 10 góc ở trong trận đấu này. Nhưng mà 10 góc này hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà của Barcelona và trong trận đấu này thì sẽ có là một thẻ đỏ và hai thẻ vàng ở trong trận đấu thì sẽ thuộc về phần sân của Real Betis. Còn về một số trận đấu khác như ở trận đấu à, Barcelona thua với uh, à, Valenciano thì ở trong trận đấu này anh em có thể thấy là đội khách Barcelona đưa ra mức chấp là 0.75 và đã thua kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Valenciano trong trận đấu. Còn về phạt góc và thẻ ở trong trận đấu này thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này cũng có khá là nhiều phạt uh, phạt góc được uh, đá trong trận đấu khi mà có lên tới là 12 phạt góc cùng với đó là 5 thẻ vàng ở trong trận đấu này. Thì Barcelona sẽ có một trận hòa trước một đối thủ yếu hơn khá là nhiều đó là Getafe thì ở trong trận đấu à, vào lượt trận ngày 16 tháng 4 thì anh em cùng mình xem qua trong trận đấu khi mà thi đấu với à, một đội yếu hơn mình khá là nhiều thì à, Barcelona đưa ra mức chấp là 0.75 nhưng mà lại để thua kèo châu Á khi mà để hòa trong trận đấu này như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì đội khách Barcelona cầm bóng lên tới là 66% và có lên tới là 15 cú sút nhưng mà lại không ghi được một bàn thắng nào vào lưới của đối thủ. Và cùng với đó ở trong trận đấu này thì sẽ chỉ có 6 góc cùng với đó là ba thẻ vàng mà thôi. Nhưng mà ở về bên kia chín tuyến thì trước khi mà Osasuna thua đối thủ của mình là uh, Sociedad ấy, thì uh, trước đó thì đội bóng này đã có hai trận chiến thắng đó là trận chiến thắng uh, ờ, 1-0 trước uh, Cadiz và trận thắng 3-2 trước uh, Real Betis thì anh em cùng mình xem qua trong ba trận đấu này và trận đấu gần đây nhất là trận đấu uh, thua uh, Real Sociedad thì ở trong trận đấu này thì đội khách đưa ra mức chấp là 0.25 và đã để uh, cho Osasuna thua kèo châu Á trong trận đấu này nhưng mà còn kèo về phạt góc và thẻ trong trận đấu này anh em có thể thấy là uh, trong trận đấu này thì lại chỉ có 6 góc cùng với đó là 4 thẻ vàng được đưa ra trong trận đấu này mà thôi. Còn về hai trận thắng liên tiếp mà trước khi thi đấu với Real Sociedad thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu trước uh, Cadiz thì ở trong trận đấu này thì uh, nhà cái đưa ra mức chấp cho Cadiz là 0.5 và đá để Osasuna thắng được kèm châu Á khi mà tỷ số là 1-0. Và cùng với đó anh em có thể thấy ở phút thứ 85 trong trận đấu này thì uh, Osasuna đã nhận một thẻ đỏ thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này sẽ có lên tới là 13 góc được đưa ra trong trận đấu và cùng với đó là một thẻ vàng và một thẻ đỏ đều được đưa ra cho phần sân của Osasuna trong trận đấu này. Còn về trận thắng uh, tách biệt với Betis là tỷ số 3-2 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, đội chủ nhà Osasuna đưa ra mức chấp là 0.25 và đã giúp cho Osasuna thắng với kèo chóa khi mà tỷ số là 3-2 khi mà nghiêng về uh, điệu chủ nhà trong trận đấu cùng với đó thì ở trong trận đấu này sẽ có lên tới là 18 phần góc nhưng mà lại chỉ có hai thẻ vàng thì anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì có khá là nhiều phạt góc được đưa ra cùng với đó thì trong trận đấu này có 18 phần góc thì đã có là 13 phạt góc nghiêng về phía đội khách Real Betis ở trong trận đấu thì với cái thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng là như vậy thì anh em cùng mình điểm sơ qua về cái thành tích mà hai đội bóng này đối đầu với nhau thì có thể thấy trong khoảng 4 trận đấu gần đây mà hai đội bóng đối đầu với nhau thì có lên tới là ba trận chiến thắng thuộc về đội uh, chủ nhà Barcelona như anh em có thể thấy là trận thắng 2-1 trận thắng uh, Barcelona thắng với tỷ số 4-0 và tỷ số là 2-0 và trong đó chỉ có một trận hòa ở lượt trận ngày 12 tháng 12 năm 2021 thì anh em cùng mình xem qua một số trận đấu như mà trận đấu uh, Barcelona thắng với tỷ số 2-1 và Barcelona đã dính thẻ đỏ ngay ở phút thứ 30 của trận đấu uh, do Lewandowski đã dính được đủ số thẻ vàng và cùng với đó thì ở trong trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức chấp là một trái hòa cho Barcelona thì à, ở kèo châu Á ở trong trận đấu này thì đã hòa và trong trận đấu này thì sẽ có lên tới là 9 góc cùng với đó là 8 thẻ vàng cùng với là hai thẻ đỏ còn về một số trận đấu khác như trận thắng của Barcelona thắng với tỷ số là 4-0, một tỷ số khá là cách biệt ở trong trận đấu này khi mà nhà cái đưa ra mức chấp cho Barcelona lên tới là 1.5 và đã giúp cho Barcelona thắng à, được kèo châu Á ở trong trận đấu. Như anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì Barcelona kiểm soát bóng lên tới là 72% và có lên tới là 24 cú sút vào phần sân của phía bên kia chính tuyến là Osasuna. Thì ở trong trận đấu này thì sẽ có là 6 phạt góc cùng với đó là 4 thẻ vàng thì 4 thẻ vàng này đều nghiêng về phía phần sân của đội khách Osasuna khi mà thi đấu à, với Barcelona trong trận đấu với tỷ số là 4-0. Còn về trận hòa trận hòa hai đều khi mà hai đội bóng này thi đấu với nhau thì trong trận đấu này nhà cái chỉ đưa ra mức chấp là 0.5 cho Barcelona mà thôi thì ở trong trận đấu này khi mà Barcelona thi đấu với vị trí là đội khách thì cũng có khá là nhiều thẻ được đưa ra trong trận đấu khi mà trong trận đấu này có lên tới là 9 thẻ vàng và cũng đó là, là 11 góc ở trong trận đấu còn về một trận đấu cuối cùng đó là trận đấu à, Barcelona thắng với tỷ số là 2-0 thì như anh em có thể thấy là trong trận đấu này thì Barcelona lại đưa ra mức chấp lên tới là 1.25 và cũng đã thắng được kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0 cùng với đó khi mà ở trong cái à, tỷ lệ kèo của uh, thẻ vàng á, thì trong trận đấu này sẽ chỉ có hai thẻ vàng cùng với đó là bảy góc mà thôi như những cái trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh em xem á, thì uh, trong khoảng 4 trận đấu này thì à, bốn uh, trận đấu này hầu như là rất là ít góc và ít thẻ được uh, đưa ra chỉ có một trận đấu duy nhất là có nhiều thẻ và nhiều góc mà thôi còn nếu mà xét xa hơn về 10 trận đấu mà hai đội bóng này chạm trán với nhau á thì anh em có thể thấy trong khoảng 10 trận đấu mà đội bóng này chạm trán với nhau thì có lên tới là 7 chiến thắng thuộc về phần sân của Barcelona và trong đó Osasuna chỉ thắng được một lượt trận khi mà thi đấu ở lượt trận ngày 17 tháng 7 năm 2020 mà thôi và thắng với tỷ số là 2-1 được trong trận đấu này. Thì trong 10 trận đấu này thì sẽ có hai trận hòa, đó là trận hòa hai đều và trận hòa hai đều ở lượt trận ngày 31 tháng 8 năm 2019 thì như anh em có thể thấy ở trong 10 trận chạm trán gần đây nhất của hai đội bóng thì có lên tới là hai trận đấu mà Barcelona ghi được 7 bàn vào lưới của đội khách là Osasuna. Như à, lượt trận ngày 27 tháng 4 năm 2017 thì có tỷ số là 7-1. Cùng với đó là ở lượt trận ngày 16 tháng 3 năm 2014 thì có tỷ số là 7-0 thì liệu rằng với cái, những cái thông tin mà mình vừa đưa ra cho anh em xem và tham khảo thì ở trong trận đấu này thì mã kèo nào sẽ là mã kèo ngon ăn và sáng nhất để anh em có thể tham gia vào đầu tư ở trong cái trận đấu này thì mình sẽ chốt cho anh em mã kèo sớm đó là mã kèo Barcelona chấp 1.75 bởi vì anh em có thể thấy là ở trong à, cái à, bảng xếp hạng mặc dù Barcelona đang à, đứng ở cái vị trí thứ nhất với lên tới là 79 điểm cách biệt rất là lớn so với nhóm bám đuổi nhưng mà Barcelona lại có một trận chiến thắng 4-0 trước đội thủ Real Madrid ở trận ngày 30 tháng 4 và cùng với đó ở trong cái lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là hầu hết những cái trận đấu khi mà thi đấu với Osasuna thì đều có tỷ số cách biệt là từ hai bàn trở lên vậy nên ở trong cái trận đấu này thì à, má kèo Barcelona chấp 1.75 trong trận đấu này là một má kèo sáng và là một má kèo anh em có thể tin tưởng và nằm vào và cùng với đó khi mà kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.75 thì mình sẽ cho anh em má kèo tham khảo sớm đó là má kèo xỉu 2.75 ở trong trận đấu này bởi vì ở trong cái trận đấu này khi mà Barcelona và Osasuna đều sở hữu cái phòng à, hệ thống phòng ngự rất là vững chắc khi mà anh em có thể thấy là khi mà thi đấu trên sân nhà của mình thì uh, Barcelona cũng chỉ có một số trận đấu là ghi được nhiều hơn là ba bàn thắng mà thôi còn về phần sân của Osasuna cũng vậy khi mà thi đấu ở trên phần sân là sân khách thì đội bóng này cũng chỉ có một trận đấu là có 3 bàn thắng khi mà thi đấu với à, Valencano còn lại thì tất cả các trận đấu còn lại chỉ có từ hai hoặc một bàn thắng còn về cái lịch sử đối đầu anh em có thể thấy là trong cái lịch sử đối đầu thì 10 trận đấu gần đây nhất thì hầu như chỉ có từ à, hai hoặc 3 bàn thắng mà thôi cho nên cái má kèo xỉu ở trong trận đấu này là một má kèo anh em có thể yên tâm và nằm vào trong trận đấu giữa Barcelona đối đầu với Osasuna và đây cũng chỉ là cái video nhận định sớm về trận đấu giữa Barcelona và Osasuna mình đưa ra cho anh em xem và tham khảo chứ mình không khuyến khích anh em đầu tư theo những cái má kèo mình đưa ra trên video bởi vì những cái mã kèo ngon ăn nhất và chắc ăn nhất thì chắc chắn nó phải nằm ở trong tele a cầm chúng xoay kèo cũng như là số zalo mình đang ở để ở trên màn hình bởi vì mình khi mà có những cái thông tin chính thức về uh, trận đấu được diễn ra từ 10 ờ, đến 30 phút thì mình sẽ gửi vào trong nhóm để anh em có thể tham khảo và chơi chứ những cái mã kèo mình đưa ra trên video trên kênh youtube này thì chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì mình nhận định sớm từ 10 đến 15 tiếng nên những cái thông tin mình có có thể là chưa chính xác cũng như là chưa chắc chắn về những cái mã kèo mình đưa ra ở trên video vậy nên anh em nào mà chưa có một nhóm chơi riêng cũng như là một trang chơi để có thể tự do ra vào các kèo khác nhau thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a cộng Dũng suy kèo và số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể đưa ra những cái mã kèo chắc ăn và ngon ăn cho anh em có thể tham gia vào đầu tư cũng như là một trang chơi để anh em có thể tự do ra vào mã kèo khác nhau chứ không phải phụ thuộc vào thầu vào cò và video ngày hôm nay mình nhận định à, sớm về trận đấu giữa Barcelona đối đầu với Osasuna. Mình xin phép kết thúc tại đây để uh, cho anh em có thể xem và tham khảo. Và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng Bóng Đá cũng như là Dũng Xoay Kèo. Chúc anh em may mắn.